Đấy, hầm hố, thời trang, khỏe khoắn hai cầu mạnh mẽ và điều đặc biệt nữa là cái chiếc xe này là một chiếc xe được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi được rất nhiều người Việt tiên dùng rồi đặc biệt là thương hiệu Toyota với những chiếc xe này thì cực kỳ là lành tính luôn ít hỏng vặt thưa quý vị nhá rất là bền bỉ Đấy. và à, đây là một chiếc xe hai cầu số tự động thưa quý vị đó hai cầu số tự động rất phù hợp với anh em chúng ta đi công trường công trình hay chúng ta đi à, hai anh em chúng ta ở các cái vùng ờ, đèo cao suối sâu đúng không nhỉ vùng đèo dốc hiểm trở hay những cái vùng có địa hình khó khăn thì chúng ta đi chiếc xe này cực kỳ là hợp lý hay là chúng ta sử dụng chiếc xe này cho gia đình cũng được Đấy, ngồi thì rất là rộng rãi đặc biệt là cái khoang nội thất bên trong của nó rất là rộng rãi luôn và Phong dáng thì khỏe khoắn và cũng không kém phần sang trọng đâu thưa quý vị Một chiếc xe có thể nói là rất là đẹp luôn Với sản phẩm này chúng tôi đã giới thiệu và cam kết với quý vị là không đâm đụng, không ngầm nước Đấy, Máy số còn đại chất luôn Xe chạy rất là sướng và gầm thì cực kỳ là chắc chắn luôn Không một vết bọt mục luôn quý vị nhá Keo chỉ thì zin đến 100% luôn Không mất một phân keo sợi chỉ nào Đấy là cái cam kết của chúng tôi Và bây giờ xin phép quý vị tôi sẽ một vòng quanh xe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 à, chúng ta mua chiếc xe Honda City hay là những chiếc xe à, Vios số tự động thì bây giờ nó cũng hơn 600 triệu rồi chúng ta chỉ bỏ ra số tiền nửa nửa số tiền của những chiếc xe đó thôi mà chúng ta lại được sử dụng một chiếc xe 8 chỗ ngồi đi cả gia đình và à, lại sang trọng nhá thưa quý vị nhá một chiếc xe to hầm hố và rất là sang trọng luôn thân vỏ thì căng đét quý vị nhá cam kết quý vị là không có một tí ma tít nào trên chiếc xe này đâu luôn thưa quý vị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 đánh giá đến trên 90% chất lượng của chiếc xe này và cũng có thể nhờ người am hiểu về xe hay là anh em chúng ta thợ xe thì chúng ta cũng có thể nhìn qua video cũng có thể đánh giá và phân tích được chất lượng của chiếc xe này thưa quý vị nhá. Còn bây giờ là từng phần chi tiết. Trước hết tôi truyền tải đến cho quý vị cái mặt cabo phía trước của chiếc xe này. Mặt cabo của nó còn đây, căng đét luôn không bị cong vênh và còn rất là khớp khít điều đó chứng tỏ chiếc xe này không hề bị đâm đụng nha quý vị nhá nước sơn thì rất là bóng đấy rất là bóng luôn đèn pha phía trước vẫn là đèn pha xịn theo xe từ đầu quý vị nhá rất trong không bị nứt vỡ hay bị hoen ố gì đâu kể cả cái đèn gầm phía dưới này cũng vậy mặt ga lăng à, và chính giữa là cái biểu tượng Toyota một thương hiệu ô tô lớn của Nhật Bản một thương hiệu ô tô được à, số đông người Việt tin dùng một chiếc xe quốc dân một cái dòng xe quốc dân nhá hãng Toyota Đấy, và bây giờ là cái đèn pha bên lái này cũng vậy cũng trong veo quý vị nhá đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi giúp chúng ta vận hành rất là dễ dàng vào ban đêm kể cả đèn gầm phía dưới ba đợt sốc thì khớp khít nha quý vị nha Đấy, không có dấu hiệu của sự đắp phá ma tít hay bị nứt vỡ gì đâu thưa quý vị rất khớp khít Đấy, kể cả là cái à, mặt cabo phía trước này cũng vậy đó dàn lốp thì mới cả dàn nha quý vị nhá dàn lốp thì còn khoảng độ trên 90 phần trăm cả bốn quả chủ nhân vừa mới thay xong và lốp của chiếc xe này là của thương hiệu Bridgestone một thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng của Nhật đây chúng ta thấy lốp rất đẹp luôn rất dày nha quý vị nha một dàn lốp vừa thay xong mặt la răng vẫn là sơn xịn của nhà sản xuất nhé chưa bao giờ chưa bị phết phẩy sơn nội hay là uh, bị xước sát hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị nhá kể cả đến cái khoang uh, đây khoang lốp phía trước đây chúng ta thấy vẫn còn sáng trưng hết nhá sắt xi thì xanh lét luôn quý vị đây tôi quay cận cảnh đây để quý vị thấy được chiếc xe này nó căng đẹp đến mức độ như nào đây cái hộp bu lê của nó đây quý vị chúng ta thấy đây hộp bu lê đây nhá này đinh tán này đó rất là kỹ cho quý vị luôn đinh tán này đấy vẫn còn zin đét hộp bu lê chưa một lần à, đắp matit hay là hàn vá gì đâu quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn với giá thành thì quá rẻ chỉ bằng một em à, i10 thôi nhá chỉ bằng một em i10 đời 14 15 à, thôi Đấy mà chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe Toyota Fortino một thương hiệu à, Đây khoang lốp phía sau đây sáng trưng Đây đến cái keo chỉ của cua lốp cũng còn luôn nhá Đến cua lốp không một vết mọt nhá quý vị nhá Đấy sắt xì đây thì xanh lét và vuông đét luôn quý vị nhá Đây đó chúng ta thấy chưa Keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch luôn Gót khoang lốp đây Đấy keo chỉ của cua lốp đây vẫn còn zin luôn quý vị nhá nốt thì rất dày luôn cũng đến từ thương hiệu Bridgestone và mặt la răng của nó đây không bị xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị chủ nhân người ta đã bọc là, là hõm cửa inox tay mở cửa inox rồi nẹp trên kính inox về mưa giá nóc rồi là nắp bình xăng rất đẹp nha quý vị nhá cái đèn hậu phía sau đây cũng rất sáng không bị nứt vỡ hay bị uh, hoen ố bạc màu gì đâu quý vị nhá Toyota Fortuner đó một chiếc xe có thể nói là còn rất là đẹp và sang trọng Số tự động hai cầu hai cầu vẫn hoạt động bình thường quý vị nhá Đây và bây giờ là cái à, đèn hậu phía sau bên lái Bên phụ đây quý vị cũng rất đẹp luôn Sáng trưng luôn quý vị nhá Đó Đấy Đây Cái khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị Cũng sáng trưng hết nha quý vị Cái gót khoang lốp đây Chúng ta thấy Không một vết mọt Cua lốp cũng còn zin luôn quý vị nhá Đó Lốp thì rất dày luôn Đấy, Cả một dàn lốp đẹp thương hiệu Bridgestone mặt là răng rất đẹp luôn đó và thân vỏ của nó rồi tôi quay cận cảnh cái thân vỏ từ phía bên phụ này để quý vị theo dõi chúng ta thấy không có một vết gợn nhé điều đó chiếc xe này chưa từng bị đắp matit trên chiếc xe này đâu đắp dù ít hay nhiều kể cả một tí là khi chúng ta quay uh, uh, hình ảnh từ phía sau hay từ phía sườn xe là chúng ta nhìn thấy hết quý vị nhá đấy cái hộp bu lê phía bên phụ này đây đấy đình tán này vẫn còn sáng trưng hết quý vị nhá không một vết mọt mục đấy với chiếc xe này chúng tôi đã đây đã rút hồ sơ và uh, chúng ta chỉ làm hợp đồng đấy, nối đấy, và chúng ta ra tên trong một buổi sáng thôi quý vị nhá đó lốp phía trước bên phụ này rất dày quý vị nhá đấy, mặt la răng đây phanh ABS đấy, rồi đấy, và quý vị các bạn thân mến vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe và truyền tải đến cho quý vị cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này và chúng tôi truyền tải đến cho quý vị cái mặt cabo phía trước hai cụm đèn pha phía trước mặt ga lăng ba đầu sốc phía trước bốn khoang lốp bốn quả lốp và bốn cái mặt la răng còn bây giờ xin phép quý vị tôi sẽ một lần nữa lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này để xin phép quý vị chúng tôi đi vào cái nội thất bên trong quý vị nhá ấy một chiếc xe hầm hố thời trang thể thao hiện đại giá thì lại quá là rẻ nha quý vị nhá giá thành quá hợp lý cho một chiếc xe này 8 chỗ ngồi chúng ta đi cả gia đình luôn đấy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 Photoshop thưa quý vị nhá đó rất đẹp luôn thưa quý vị đó, bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào nội thất bên trong đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này thì chúng ta cũng thấy những cái độ chất của chiếc xe này như thế nào trước hết là cái mặt tắp lô của nó đây chúng ta thấy nhựa chứ còn rất là tươi mới quý vị nhá rất tươi mới không bị bạc kể cả cái phần nhựa phía dưới màu kem đây rất sáng luôn quý vị nhá hai cầu đó, chúng ta đi mọi địa hình luôn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 may rất là thời trang rất là hợp với cái màu nội thất của chiếc xe Fortuner này thưa quý vị chúng ta nhìn vào cái tắp bi cửa này chúng ta cũng biết luôn thưa quý vị nhá đấy, chúng ta thấy đây tắp bi cửa đây đấy chúng ta nhìn thấy nó cái độ sần của nó còn rất cao quý vị nhá không bị mòn mờ các các cái đây phần gỗ rất đẹp các cái tay cửa không bị bạc màu một chút nào không bị mòn nha quý vị nhá đây kể cả là cái nhựa ở dưới đây rất sáng rất đẹp đấy bậc lên xuống đã được bọc inox rồi đây các cái hốc cửa của nó đây các con ốc này chưa một lần mở các cái hốc cửa sáng trưng luôn quý vị nhá keo chỉ thì chúng tôi cam kết với quý vị là zin đến 100% không mất một phân keo sợi chỉ nào và sơn lòng của chiếc xe này vẫn là sơn zin các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá sơn lòng vẫn là sơn zin và đây cái phần keo chỉ phía dưới này đây nơi hay tiếp xúc với nước nhất đây chúng ta thấy nó cũng vẫn còn sáng trưng nhá không bị dập hay không bị nứt đâu quý vị đã tem của nhà sản xuất đây vẫn còn luôn đây các con ốc này chưa một lần mở các con ốc này cũng vậy chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết hàng ghế thứ nhất quá đẹp luôn trần vẫn là trần nỉ riêng theo xe từ đầu quý vị nhá đó đây cái tắp bi cửa phía sau đây chúng ta thấy rất sần nha quý vị nhá sần như mới luôn nhựa của nó quá tươi luôn một chiếc xe theo chúng ta đánh giá còn rất là chất lượng luôn nhưng mà giá thành quá hợp lý luôn quý vị nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này đây các cái hốc cửa của nó rất sáng còn Cột kèo thì đương nhiên là cam kết rồi Cam kết với quý vị rồi zin đến 100% rồi quý vị nhá Đó, Không đâm đụng Chúng ta thấy phát hiện đâm đụng ở đâu chúng tôi có thể chuyển thẳng chiếc xe này cho quý vị luôn quý vị nhá đây đấy keo chỉ của cánh sau đây đấy các con ốc chung lần mở tem nhà sản xuất đấy chúng ta thấy keo chỉ đây quá đẹp luôn rất là đầy đạn như quý vị nhá gót khoang lốp đây sáng trưng đây cua keo chỉ của cua lốp đây chúng ta thấy đấy không mất một tí nào luôn không bị dập đó rất là kỹ cho quý khách hàng luôn Đấy, xem cái video này xong thì chúng ta cũng có thể nhấc máy để gọi điện cho chúng tôi sở hữu chiếc xe này rồi thưa quý vị đây và bây giờ là những hình ảnh từ phía bên lái nhé quý vị nhá đó đây ta bị cửa bên lái đây ấy hay đóng mở nhất cũng rất là đẹp luôn không bị mòn mờ một chút nào các phí bấm lên xuống kính còn rõ ràng luôn phần nhựa phía dưới rất là sáng các cái hốc cửa đây quý vị sáng trưng hết quý vị nhá đó cột kèo đây thì quá zin zin từ cái răng một đây các đẹp chân kính vẫn thẳng tắp luôn quý vị nhá đó đây chốt cửa vẫn còn sáng trưng này tem của nhà sản xuất đây đấy các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị các con ốc này như vậy chưa một lần mở các cái hốc cửa vẫn còn sáng choang bậc lên xuống cũng vậy sáng trưng quý vị nhá đây keo chỉ của cánh lái đây quý vị đấy mất keo chỉ này là mất giá trị của xe với chúng tôi là mua những chiếc xe được tuyển rất là kỹ đó những chiếc xe lỗi dù rất là nhỏ thôi chúng tôi cũng không mua quý vị nhá điều hòa là điều hòa ba vùng nhá quý vị nhá được chia đến từng chỗ ngồi luôn đây khi tắt đi cửa sau này. rất là sáng luôn quý vị quý vị nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho chúng tôi sở hữu ngay chiếc xe này chúng ta đi gia đình quá hợp lý đi công trường công trình kinh doanh Đó, quá hợp lý luôn Đấy, rất phù hợp cho những chuyến đi xa cả gia đình luôn quý vị rất là đẹp luôn bây giờ đến cái cốp sau Đấy, chúng tôi giới thiệu thật kỹ cho quý vị luôn từng chi tiết từng hạng mục một đây, nhựa phía sau của nó đây rất sáng không một vết xước đâu quý vị nhá nhựa của nó đây quá đẹp luôn đó, không một vết xước luôn quý vị kể cả bên này cũng vậy nhá quá đẹp không một vết xước luôn đó, không chở cái gì bao giờ đây cũng vậy sáng trưng đó, đây con ốc này chúng ta nhìn thấy chưa một lần mở nha quý vị nhá keo chỉ của nó đây Đấy, không mất một phân keo sợi chỉ nào đây keo chỉ đây cũng vậy đó không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy sợi chỉ đây đấy, hai bên à, hông của nó đây đấy đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị nó rất là kỹ luôn đây như vậy đinh tán đây đó xe này chúng ta về dọn dọn, dọn dẹp thêm một tí nữa là đẹp thôi chúng tôi rất nhiều xe cho nên là chủ yếu là chất xe thôi quý vị nhá quý vị về dọn dẹp thêm một chút đó và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị à, cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong của chiếc xe Toyota Fortuner sản xuất 2010 Đăng ký lần đầu 2011 này để quý vị và các bạn theo dõi Còn bây giờ xin phép quý vị tôi sẽ đi vào phần linh hồn của chiếc xe này Đó chính là phần động cơ Đấy và trước khi đi vào phần động cơ thì tôi xin phép quý vị được nổ máy Đấy cái nhựa tabi cửa của nó đây Ôi dồi trần đây Sáng trưng quý vị ạ Quá đẹp luôn Đấy. Màn hình là mình Android nhá Tích hợp YouTube, Facebook, Zalo Rồi rất nhiều các tính năng Google Maps Đầy đủ hết quý vị nhá Rồi đi ít đi nhiều chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái vô lăng này chúng ta biết luôn này Đấy nó còn quá đẹp luôn Kể cả các cái khóe vô lăng này Đó, Chúng ta thấy không bị rách, không bị mòn mờ một chút nào luôn Đó, đây cái biểu tượng Tota đây Chúng ta nhìn thấy chưa những chiếc xe khác là nó bị mòn mờ nó bị bạc ở đây rồi những chiếc xe này không nhưng vẫn là biểu tượng zin theo xe từ đầu nhưng quý vị kể cả là cái cần số đây đó chúng ta nhìn thấy chưa vẫn sáng trưng hết cả một lượt đấy đây tắp đi cửa đây sáng chưa tắp đi cửa lái đây Ý, sần sáng như mới tinh luôn các cái hốc cửa của nó đây còn quá đẹp luôn nói giờ xin các quý vị là tôi sẽ nổ máy tôi sột đề cái nổ luôn các bạn xe quá chất luôn đấy màn hình android đấy rất là đầy đủ vô lăng quá đẹp luôn đấy rất đẹp luôn đó bây giờ tôi sẽ mở máy đó để truyền tải cho quý vị cái linh hồn của chiếc xe đó chính là phần động cơ phần động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý vị đây thưa quý vị mở được cái khoang máy của chiếc xe này chúng ta mới thấy cái độ chất của chiếc xe này nha quý vị nha còn sáng trưng như mới tinh như vừa hãng nha quý vị nha đây các con ốc nắp dàn cò này nha quý vị nha còn chưa một lần động chạm cờ lê mở lết nha quý vị nha máy đang nổ quý vị nha máy nổ cực ngon luôn thưa quý vị đó đây đến cái con ốc nắp dàn cò này quý vị nhá đây chưa có một tí keo nội nào ở đây đâu nhá quý vị nhá đấy máy đang nổ nhá đây chưa thấy một tí keo nội nào đâu quý vị nhá máy zin nhá quý vị nhá Đấy, đến cái nắp này nắp sàn cò này còn chưa một lần mở nhá những chiếc xe khác là cái nắp sàn cò này nó hay bị qua nhiều năm cái keo à, cái cái răng nó bị sẹp cho nên nó hay chảy dầu đây nhưng mà chiếc xe này thì chưa một lần mở nhá quý vị nhá dàn giật đây ấy sửa các lỗ bấm tròn xe luôn đây các lỗ bấm đây Tota thì quá lành luôn đẳng cấp trong một chiếc xe đây tem của nhà sản xuất đây các lỗ bấm này chúng thấy tròn xe này keo chỉ này đấy các lỗ bấm này đấy các lỗ bấm đây này keo chỉ này đó biểu tượng Tota này đó còn con ốc lại chưa một lần mở đâu quý vị nhá chưa một lần mở đâu quý vị đó máy đại chất nhưng máy nổ không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá xe cực đẹp cực chất luôn quý vị khô đét không có một vết dầu mỡ gì đâu quý vị nhá một chiếc xe có thể nói là rất đẹp luôn rồi quý vị đó rất là đẹp luôn đó Thank you.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 Đấy, và bây giờ tôi lướt qua một chút cái nội thất bên trong để chúng tôi tạm biệt quý vị đây quá đẹp luôn nha quý vị nhá màn hình là màn hình android nhá trần đây quá đẹp luôn đó tắt đi cửa đây đó rất sáng rất đẹp đấy keo chỉ thì không nói đến rồi zin đến 100 phần trăm đấy cái tắp đi cửa sau đây một lần nữa đấy, tôi lướt qua thật nhanh cho quý vị nhá đấy video rất là dài rồi hai phút rồi đó rất là dài